thằng này nó làm nghề trên mạng này chắc cũng banh bóng như thế này nè không biết mày mà nó chuyển tiền cho nó chuyển lần 25 triệu nó chuyển đóng lần luôn má kỳ ta cuộc đời làm ăn của anh không có tiền tỷ anh thấy rồi mà chưa thấy nào chuyển tiền lần 25 triệu mà chuyển nhiều lần xong rồi đủ thêm một chị dâu nó vô phan anh luôn <laughs> tức là vô làm đó nha ba thánh địa thể hình thiên đường giúp mỹ Diêm chúa Ngao Du Giao lưu thần tượng Hợp đồng triệu đô Kết nối bang giao Việt-Mỹ Doanh nhân trẻ Việt Nam Duy Nguyễn THOL Anh là dân miền Tây mấy em? phụ nó chửi miền tây không ra gì hết mấy quỷ không biết tao tức gì đâu á mấy em biết nó nói gì không trai miền tây nó cũng chửi nữa bạn cái miền tây nó cũng chửi nữa nói trai miền tây vô dụng nhậu ủa đụng nhậu thằng nào nhậu chứ Di Nguyễn có nhậu đâu trời Đúng không? Thấy Di Nguyễn là người đông 10 điểm chưa? Nào nói cho nghe nè Rượu là không uống, bia không uống, thuốc lá không hút Xì ke không chích Đó Tứ đổ tường thoát hai cái rồi đó 10 điểm chưa? Vậy mà nó nói anh cái gì lắc đầu cái gì lắc đầu tao chỉ quýnh bài với gái thôi mà giờ tao nói cho mày nghe cho thằng khỉ ủa nó quay phim nó lấu cho anh bây giờ quýnh bài mày có đồng ý với tao quýnh bài là tư duy không quýnh bài là luyện trí óc không đó bây giờ mình quýnh bài phải nhớ bài lá bài 52 cây tao nhớ 51 cây rồi vậy tao mới làm giám đốc được đó quýnh bài là luyện tư duy quýnh bài là bổ não nha đó rồi nhiều khi à, tới mùa tết đó, em mình vô sòng bài mình lì xì cho tụi nó Hả? lì xì gì phóng heo cơ đó trời đất anh phóng heo cơ dèo dèo dèo dèo dèo trước mặt này chặt đi chặt đi chặt đi trời tao đi tao không sợ đâu nó chặt mày đó nó chặt làm tận là tao ăn hết nó nói anh không có chơi đừng đừng muốn bài với với thằng cha Duy Nguyễn hỏi sao vậy thằng cha quýnh bài theo kiểu có tiền nó thằng cha phóng heo tờ lơ hết à thằng cha sợ chặt mà lúc thằng cha phóng mình không có hàng mà lúc mình có hàng thằng cả không có heo ổn <laughs> vậy vậy lắm em nó nên tết nào không bài cũng ăn nha đó là bài còn gái đúng không bây giờ á mày phải đồng ý với tao tao ngon thì tao mới có nhiều bồ cái đó không cãi được nhưng mày sao mày không có đi mày quay camera mà khịa mày hay là đúng không mình phải ngon á thì mới có nhiều bồ vậy thì anh có hành hành vi anh có nhiều bồ là chứng tỏ là anh ngon anh ngon là anh trai miền tây ngon đó là nói về con trai miền tây nha còn gái nó nói này này kia con gái nó nói này kia thì chữ này kia nhạy cảm mà không nói được rồi xong rồi biết anh đam nói gì không em mày muốn này kia thì mày phải đẹp wow mày đẹp thì mới này kia được chứ xấu như mày ói luôn cái trên này kia cái gì xấu như mày thối ngược lại tiền lại cho tao luôn đó chứ dạ. đó nó nói kiểu đó đó mà em nên cãi lộn với mấy cái tụi mà trên trên trên, trên mạng bực lắm bởi vì khi nó nói anh gì anh giám đốc anh hơn thua với nó làm gì nó không phải hơn thua cho nó mà dỗ vô cái mặt nó đúng không nó tại vì nó nói chuyện nghe thấy ghét nó nói chuyện không biết tôn trọng người ta nói chuyện không có văn minh lịch sự nó quan điểm của nó rồi con gái á tụi em không nuôi được ngày nào cấm lên án nó đúng không mà đôi khi những thằng đàn ông mà nó xài từ những cái đồng tiền đó của con gái nó còn nhục hơn thì đừng có xạo nghèo thằng nào chả nghèo như nhau đúng không mấy em mấy em đồng ý với anh không nghèo thằng nào cũng nghèo hết khi mà tao nghèo rồi tao làm được cái nghề tao sống đàng hoàng tao sống bằng sức lao động của họ không lừa gạt ai thôi đúng không người ta có cái người ta mới bán được còn mày không có cái thì mày cũng đi làm thuê thấy mẹ thôi bởi vậy nó cứ cái cái màn mà nói chuyện mà cái đụng chạm tới người ta nóng lắm nè thật sự á bực lắm nói chuyện bớt đụng chạm tới người ta có đó là cái văn minh mà có đó là cái văn minh nha mà anh anh muốn truyền cái cái hai chữ văn minh và cái cách sống và cách chơi đến cho fan của anh mình có tiền không có tiền không cần biết mà mình chơi pha đẹp cái tầm cỡ của mình nó phải văn minh thí dụ như bây giờ tụi em chưa có tiền mà tư tưởng tụi em văn minh thì sau này tụi em có tiền tụi em sống mới được tụi em sống mới chết còn không á nó chửi á mày có tiền mà mày sống chó quá à thằng này à, có tiền là cha mẹ nó cho nè chứ nó không làm ra tiền nên nó sống bần nó sống dơ đó thằng này nó chơi dơ nó hiểu chưa nó, nó, nó thông qua câu chuyện miền tây á anh cũng rất mừng anh con thằng em trai đó nó tên gì luôn mày nó tên duy luôn bây giờ nó làm đại lý cho tao rồi nó, nó Long Xuyên đó mẹ nó ở Long Xuyên nghe thằng đó tên duy nó làm đại lý cho anh nó ở long xuyên còn địa chỉ nó anh không tiện nói ra mất công tụi em nói anh làm clip quảng cáo cho nó nhưng mà tao quảng cáo cho mày thằng này nó lót chóc thằng này nó lót chóc lắm thằng này nó làm nghề trên mạng này chắc cũng banh bóng như thế này nè không biết mày mà nó chuyển tiền cho nó chuyển lần 25 triệu nó chuyển đóng lần luôn má kỵ ta cuộc đời làm ăn của anh không có tiền tỷ anh thấy rồi mà chưa thấy nào chuyển tiền lần 25 triệu mà chuyển nhiều lần là nguyên tắc làm cho bot là phải đặt cọc ba ơi không nói nhiều nữa vô gặp à, xin chào anh như nguyễn em muốn làm đại lý của anh ở long xuyên các anh hỏi một câu thôi có tiền chưa anh nói dạ có rồi có rồi chuyển đi vậy đó xong rồi cái nói anh nổ số tài khoản cho em đi nói là bây giờ mày không biết số tài khoản của duy nguyễn nữa thôi mà làm mẹ gì cái nói em sorry em sai sếp tại vì thằng này nó có like nhiều rồi xong nó bắn 4 lần lần 25 triệu nha theo kinh nghiệm giang hồ của tụi em của thằng này làm nghề gì nó bắn tiền kỹ ta mà nó nói với tao là có mùa nó vô năm sáu chục triệu một tháng wow. có mùa nó vô bảy tám chục có mùa nó lỗ luôn má làm nghề gì có mùa mà tiền nó bắn kiểu đó đó chắc nghi này chắc một tiền ảo hai là banh banh bóng cá kiết gì mạng rồi xiền luôn rồi mà ở nhóc này á nó có cái tật anh livestream nó vô nó khịa hoài à nó khịa mấy ông ở bển á mấy ông ở bên kia bên bên kia địa cầu á nó khẽ mấy anh cha đó khẽ tới khẽ lui khẽ xuôi khẽ ngược khẽ hoài mấy anh cha không mướn mấy anh nó nó khẽ vậy nè mấy em nó con ông kia ông ghét ông lắm bên bển ông nói à, anh ơi bây giờ anh trả cho em một tháng 8 triệu đi em đam chết mẹ anh Duy Nguyễn luôn một ngày đam 8 tiếng ổng lai giờ nào em đam giờ đó ủa thằng kia thằng thằng cha kia không trả thằng cha bên kia tưởng nó lừa đảo thằng cha kia không trả xong cái ông, nó trở cờ với ổng nói ông không trả đúng không ủa tôi không cần lấy tiền của nhiễm tôi đam chết mẹ chẩu vậy đó thằng nó trẩu tre vậy đó mấy em xong rồi tự nhiên nó làm đại lý tưởng nó xạo xạo kêu nó ối tiền ra nó ối tiền trăm cũ à nó thiền trăm cũ xong rồi về đủ thêm anh nó nữa quá thằng anh đó cũng biết anh luôn nữa nói chung vòng vòng dưới ai cũng biết anh hết đó xong rồi đủ thêm một chị dâu nó vô phan anh luôn <laughs> tức là vô làm ở nhà ba chứ mấy quỷ vi bậy bạ đi <laughs> đó là giờ lúc đó nó ba ông đứa nó mở ở long xuyên á nó đặt tên là gì cái đó anh cho em suy nghĩ một cái xong rồi à ồ được rồi nó lúc đầu tính đặt tên gì sen suki gì đó nó mày trẩu teo quá mày ngu quá tao nói mày ghét thằng cha kia đúng không thằng cha gì thằng cha bên kia địa cầu đó tên anh không tiện nói tại vì cái vấn đề này là sẽ up lên kinh thành online mà cái, cái vụ kia nó khác mấy em anh không tiện nói tên nhưng mà dân chơi là biết cha đó tên gì rồi <laughs> biết thì comment ở dưới thằng nhà ba được là đừng nè <laughs> xong rồi cái mày phải chơi về với sóc nè tao bảo đảm tao chỉ cho mày cách đặt tên mà là mày không phạm húy luôn mà vừa hay vừa đẹp nữa mày đặt cho tao là lx cho tao lx đúng không lx đó Ủa LX là gì anh? LX á là anh em của LV Thấy ghê không? ABCDEF gì đó TUV XYZ TUV XYZ LVLS được không Vì tại sao đọc tên Elvis nó bà con với LV Mặc LV là gì? Đồ đàn hoàng hiệu cho thế giới này LV là, là nhất gì nè LV là khỏi bàn rồi LV nó láo chó lắm Mày mua đồ của nó mày xếp hàng như chó luôn Thiệt Thằng LV nó vậy lắm em thằng LV đó ở Việt Nam mình chưa có LV đâu nha không biết ở Hà Nội có chưa nha thành phố mình chưa có LV đâu trời đất ơi tụi em đi nước ngoài đi Thái Lan hay bên Mỹ hay là gì đó à hình như thành phố Hồ Chí Minh mới có chỗ nào nó có LV rồi ta đi cái mall là tao quên rồi nó xếp hàng trong rắn đi tức là vô trong LV á là một nhỏ xe nó phục vụ một người thôi khi nào nhỏ xe đó rảnh nó mới cho vô xếp hàng dài nè lần vô ba đứa ba đứa ba đứa thằng LV nó là vậy đó thằng Gucci thằng Chanel đều không có vô lựa thôi thằng LV xếp hàng nó chảnh lắm bởi vì mình đặt phải bú farm đại phát nó đặt LX mà cái LX là gì lộ ban ngày Long Xuyên chứ là gì ba lộ quá rồi thằng nó đó An Giang nó kêu đặt An Giang được không anh mày ngu chửi thẳng luôn nó nhỏ anh mà mày ngu cái là cái An Giang của mày sao nổi tiếng bằng cái Long Xuyên đâu cái Long Xuyên là cái miền cái cái thủ phủ của miền Nam cái nó rất là nổi tiếng ngày xưa tứ giác Long Xuyên nó nằm ở giữa bốn tỉnh phải đặt long xuyên cái đặt an giang ờ hả ờ ờ ờ anh nói có lý đúng mày tuổi trẻ chưa trải sự đời <laughs> giống như người ta đặt tên người ta hay dùng những cái từ mà nó nó mang tính chất mà xưa xưa giống như sài gòn không ghi chữ sài gòn ghi chữ sg sg sg là nghe biết dân chơi rồi ờ hôm nào đặt này là biết dữ rồi đúng không nam kỳ lục tỉnh đồ tháp 10 đồ mấy cái đó đó đặt lx mà lx làm anh tới chất cà khịa nữa lỡ trả lầu xanh hết sếp ơi à. lầu xanh cái đầu mày chứ lầu xanh thằng quỷ này hồi xưa đâu coi trang web lầu quá giờ nó nhiễm não rồi lầu xanh cái con khỉ chứ lầu xanh rồi cái chữ lx biết khịa tới cái gì không khịa tới cái gì không lốt đó ba los los angeles biết los là gì không thành phố của cali trời bú vô chữ cali đừng có thương mại nữa Nó là nó khịa thằng cha kia đó ba <laughs> hiểu chưa nó vậy anh hỏi tiếp nè mã sân bay của lốt là gì trời đất coi mã sân bay đó giống như mã sân bay của sài gòn là gì biết không làm khỉ gì biết của lộn thành phố hồ chí minh sân bay tân sơn nhất là gì biết không bảo đảm tụi bay điện sai chắc luôn anh hỏi hai câu đó mã sân bay của lốt là gì phi trường quốc tế lốt thứ hai là mã sân bay của sài gòn là mã sân tân sơn nhất là gì điện vô đi nó đặt chữ Elwood là đúng bài vậy phải đặt chữ Elwood. Nó mà chữ Elwood tao kêu mày thiết kế thì sao cho tao ra cái biểu tượng là là kiếm với cuốc kiếm với cuốc mà được nó mới có ý nghĩa thằng kia nó kêu anh ơi chơi búa luôn không anh <laughs> đừng chơi búa đừng chơi búa ha đừng chơi búa nhẹ nhàng thêm kiếm với cuốc vì cái hỏi anh tiếp ủa anh ơi anh chỉ em đặt ờ, thương hiệu kiếm với cuốc là sao anh em không hiểu gì trơn tự nhiên eo ít đồ hiệu mà nói à, lv mới đồ hiệu con trai eo ít của con là đồ súp thôi nha vậy thì kiếm với cuốc ý nghĩa là đơn giản thôi giờ mình ra thương trường mình làm ăn á thì mình cầm kiếm mình chém mình đối thủ đúng không mình dơ kiếm lên không mà nó không sợ á thì mình chém nó chết xong mình lấy cuốc mình đào hố mình chôn nó quá đơn giản thằng nhỏ nghe khoái rồi hố hố luôn em thằng nhỏ đó em đeo theo đúng mình chủ rồi máu mình chủ máu game đế chế em cũng máu game đế chế nữa em cân ba thằng há thì em quýnh ầm ầm luôn nói được thì vô bàn game đế chế với anh đó thằng đó nó cũng ghiền chơi game đế chế đó em nói chung là nãy giờ làm video tạo tiếng cười cho thiên hạ thôi anh là thích vậy đó anh làm video giống như hoài linh vậy em hoài linh thì người ta cười đời anh đó thì cười khác nói chung hai người cũng từng tổ ra thôi chung nghề ha thì à, giới thiệu cho em á thì có ở, ở long xuyên có đại lý bbt rồi đó đại lý bbt phụ trách an giang mà nằm ở thủ phủ ở long xuyên nha bây giờ đồng tháp rồi chưa có thì nó qua nó liếm chút đỉnh sóc trăng chưa có thì qua liếm chút đỉnh nó chung lưỡi nó cũng hơi dài đó mà thằng nhỏ này nó đầu tư làm ăn thì cái shop của tôi nó đẹp đó mà nói về shop của nó vàng shop của nó có đám nhân viên tươi lắm em gái miền tây mà trời ơi tươi lắm nói chung là chụp hình này nọ ờ, nó khai trương sau dịch nó anh làm video rồi hơi bị trễ rồi đó nhưng mà em út trong thông cảm mà dạo nên bận quá nên ờ, giới thiệu cho em những hình ảnh khai trương đại lý thương hiệu ở khu vực ở long xuyên đó là ls rồi à, tiếp theo à, ngày mai mốt đi anh làm tới thằng thằng cha của Elvis, đó là thằng Kali có thằng shop bên Kali nữa em trời anh vương vòi phải tới bên Kali luôn rồi bên Kali có đại lý thương hiệu BBT luôn nha đó xong Elvis, tới thằng Kali hai này đi chung cặp đó nhưng mà thằng em trai này cũng tên Duy luôn tên Duy luôn tên giống anh có nhiều thằng đại lý tên Duy lắm em đó mà nó còn trẻ nó của chung này cũng khôi hài lắm bây giờ ở shop nó đang có chương trình event mấy em event là bây giờ là mua hũ súp tặng cái bảo hiểm xe máy nha